vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nóng mở rộng về phía nước ta, các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ có nắng mạnh từ sớm với nhiệt độ tăng lên mức từ 34 cho tới 36 độ. Còn với các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, nắng xuất hiện muộn hơn và cường độ thì cũng không gắt như ở phía Tây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Chỉ riêng các tỉnh thành nằm sát biển như là Quảng Ninh hay Hải Phòng trời vẫn mát. Từ ngày 21 tháng 4, khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng cũng sẽ lan ra cả các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sau đó khoảng từ ngày 24 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông đề phòng xảy ra gió giật mạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Ở miền Trung ngoài tác động của áp thấp nóng còn có thêm cả ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn, vì thế mức độ nóng tại miền Trung sẽ có phần gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đồng loạt tăng lên từ 35 đến 37 độ, Sang ngày 19 tháng 4, cường độ nắng nóng còn gia tăng và khu vực chịu ảnh hưởng mở rộng hơn nữa, có nơi nhiệt độ trên 39 độ. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 12 đến 17 giờ. Còn từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ vào trưa chiều. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ duy trì từ nay đến khoảng ngày 23 tháng 4, nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao, người dân cần chú ý đề phòng tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Từ ngày 24, không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống cũng gây ra một đợt mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nắng nóng theo đó sẽ tạm thời thuyên giảm. Với Tây Nguyên và Nam Bộ do không còn mưa chuyển mùa nên hôm nay trời nắng sớm, cường độ nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ tăng lên mức từ 32 đến 35 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ nắng nóng cũng sẽ trở lại với khu vực miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Dự báo mùa mưa năm nay tại Nam Bộ đến sớm, nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5. Tần suất xuất hiện mưa chuyển mùa sẽ tăng dần từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.